ថ្នាក់ដឹកនាំកីឡាករនិងអ្នកគាំទ្រទាំងអស់សូមគោរពអញ្ជើញក្រោក của bảng B đã diễn ra trận đấu đầu tiên giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore. Đứng thứ hai đang là U22 Thái Lan với 3 điểm. Rosli. Còn đây là đội hình. Trong trận này thì cao thủ Lào sẽ chơi trong bộ trang. Ngoài ra còn có những ngôi Trận đấu mới trôi qua được hơn 3 phút thôi Nhưng cả hai đội đều đã có những tình huống tấn công đáng chú ý Đây là cơ phản công của U2 Malaysia Khá rất hay. đông các cầu thủ áo vàng đã tràn sang phần sân của đối phương và đây là cơ hội không vào một tình huống sút mồi như vậy là tỷ số đã được mở cho U22 Malaysia ngay ở phút thứ 5 thôi một tình huống dâng cao phản công rất đáng chú ý của U22 Malaysia họ đã tràn lên rất nhanh và hàng phòng ngự của U22 Lào đã không kịp thiết lập lại thế trận phòng ngự khi mà họ đã quá tự tin và chơi dâng cao trong tình huống này Malaysia là đội bóng luôn thiên về lối chơi tốc độ và sức mạnh và đây là một trong những pha bóng thể hiện đầy đủ những phẩm chất mà các đội tuyển ở các cấp độ của tuyển Malaysia đã thể hiện. Một tình huống chuyển trạng thái cực nhanh và một tốc độ triển khai bên phần sân của đối phương phải nói là rất tốt. Rất nguy hiểm, như vậy là tỷ số đã được cân bằng một đều và đó là một những sức ép mà các cầu thủ Lào cuối cùng cũng đã Chúng tôi đã nói về và sau những sức ép đáng kể thì cuối cùng họ đã khiến cho hàng thủ của Malaysia về phía sau lưng hệ thống phòng ngự của Lào. Rusli rất dũng mạnh quá như vậy là tiếp tục có bàn thắng rất bất ngờ 27 phút trôi qua chỉ có một bàn thắng được ghi và sức điểm rất đáng chú ý của một pha đi bóng và tạt bóng rất khó chịu như vậy là Rosli à, sẽ phải rời sân Quá nguy hiểm Bàn thắng đã đến với cao thủ Malaysia Here Barca Chúng ta cùng xem lại tình huống này Một pha sút căng chìm Và 10 Không hề có tình huống việt vị Tierney, Tierney vẫn đang là Tierney Bóng đã trúng cột dọc trong tình huống vừa rồi có Chúng ta cùng xem lại pha bóng này bóng vừa rồi đã khiến cho cả thủ môn và dứt điểm thì rất xa bóng vừa rồi của dọc thôi 4-0 4-1 rồi và đó là một pha bóng mà những nhân ta ngang của Sia Hia